Hello xin chào cả nhà Lại là Toàn Thành Phát đây Hôm nay Toàn Thành Phát sẽ review cho cả nhà Ngay mặt tiền tuyến số 3 Và đây là một trong những cái vị trí mà tuyến số 3 Ngày trước Trong những cái video đầu tiên mà Toàn Thành Phát à, Review tại khu công nghiệp Megamax Đồng Phú Và đây cũng là một trong những cái video mà ngày xưa Toàn quay tại đây Thì hôm nay Toàn quay lại Đó mà thứ nhất là xanh lùng Những vị trí lô đất gọi là đất địa ở à, cho khách hàng à, đầu tư và hiện tại như cả nhà nhìn thấy đây thứ số 3 hiện tại à, tại vị trí này thì đang được san lấp mặt bằng cũng như là đang được san lấp khá là khá là nhiều à, tổng đây tổng đang quay một vòng để cho cả nhà thấy ạ và hiện tại thì xe máy múc máy ủi cũng như là sao là cái xe mà, mà ủi mặt bằng á thì cũng đang làm khá là nhiều ở tại vị trí này để mà hình thành ra cái ờ, tuyến đường tuyến số 3 cũng như là hình thành ra những cái lô đất thì tại vị trí mà cái lô đất mà đang được uh, ờ, san lấp đây thì đây chính là cái vị trí mà lô đất 3 hecta thì trước mình ờ, có review một lần cái thời điểm mình xuống cái nhà thì lúc đó thì nó sẽ dao động là từ uh, 10 tí đến khoảng 12 tỷ trên một hecta nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì à, vị trí đất này đã được uh, qua rất là nhiều nhà đầu tư à, vị trí đất mà hiện tại đang được săn lấp này qua rất nhiều nhà đầu tư và hiện tại là nhà đầu tư cuối cùng là đang săn lấp mặt bằng đó mà phân lô ra nha cả nhà à, và cái uh, phương án phân lô như thế nào thì toàn tỉnh phát chưa được biết tại vì ở đây người ta chưa có buôn hàng à, nhưng mà khi nào mà toàn uh, ờ, tỉnh phát uh, có cái uh, sản phẩm cũng như là chủ đầu tư người ta buôn hàng ở đây ra thì ờ, toàn sẽ review cho cả nhà cũng như là cung cấp thông tin cho những ờ, khách hàng nhỏ không đủ tiền mua những cái vị trí lớn á thì mua những cái vị trí nhỏ như thế này đó là chúng ta đầu tư và từ vị trí này chúng ta đi vào trong khu nghiệp Vicomax thì tầm khoảng là 700 đến 900 mét nha cả nhà và đây là một trong những vị trí mà gần với khu công nghiệp rất là gần vào cổng khu công nghiệp kia thì ờ, tầm khoảng là 900m nhưng mà à, đây là một trong những vị trí cũng được săn đón khá là nhiều Vậy hiện tại toàn Thịnh Phát đang có một lô đất tại đây à, tại, tại, tại vị trí mà cả nhà thái đây ạ từ vị trí đất mua đất cao cao đây thì từ vị trí này có 20m và nhân số 1m lô này hai mặt tiền nha cả nhà giá bán á, là cả nhà cứ inbox cho toàn cả nhà inbox cho toàn cái ờ, lô này nha cái lô trên mặt tiền đường uh, tuyến số 3 này ngay vị trí mà mình uh, vừa vay video á và hiện tại toàn tỉnh phát đang uh, đang đi vào bên trong khu công nghiệp Bicamax hướng này là hướng vào khu công nghiệp Bicamax nha cả nhà và hướng này là hướng vào khu công nghiệp Bicamax ạ thì toàn tỉnh phát sẽ chạy vào bên trong này của khu công nghiệp và trước khi mà vào tới cái cổng khu công nghiệp á thì tuyến số 3 này sẽ cách với một con đường đó là đường DH Tân Hòa Tân Lợi và con đường DH à, Tân Hòa Tân Lợi này sẽ à, được quy hoạch mở rộng thành 32m và con đường tuyến số 3 này là con đường 42m và có tổng chiều dài là khoảng 6,1 km tính từ vị trí mà mình đang đứng đây thì ra dtp 1 tầm khoảng là 5 km và chúng ta đi vào khu công nghiệp thì tầm khoảng là 900 m ở đây như cả nhà thấy hiện tại ở đây thì à, đã được cưa cây cây cũng đã được cưa hết rồi và sắp tới đây thì à, khoảng qua em á khoảng đầu năm hoặc là giữa năm thì tuyến số 3 sẽ được à, đẩy mạnh tiến độ thi công còn hiện tại thì đang đẩy mạnh tiến độ thi công của tuyến đường số 4 điều đặc biệt thì tuyến số 3 này đã có những căn nhà mới khang trang đã được mọc lên như cái nhà nhìn thấy ở phía bên tay trái này của chúng ta đây à, là có cái nhà mới được mọc lên này phía bên tay à, phải của chúng ta cũng có cái nhà mới được mọc lên và hiện tại các nhà đầu tư á các nhà đầu tư cá mập thì à, đã đánh cái thời gian là à, đầu năm rồi từ khoảng tháng 10 năm 2020 cho đến khoảng tháng 4 và cuối tháng 4 năm 2020 là đã đánh xong ở khu vực này hoặc là những nhà đầu tư cá mập những những người mà ôm đất lớn á và bây giờ à, tới giai đoạn là à, những à, nhà đầu tư cá mập này bắt đầu phân lô ra thành những lô nhỏ đó mà những nhà đầu tư nhỏ có tài chính nhỏ à, chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ đầu tư như vậy thì mỗi giai đoạn sẽ có những cái nhà đầu tư khác nhau nha cả nhà hiện tại thì không còn nhiều nhà đầu tư cá mập tại vì họ những nhà đầu tư cá mập này đã ôm đất và bắt đầu giữ đất lại sau này mới phân lô còn hiện tại thì à, cũng có nhiều nhà đầu tư phân lô nhưng mà rất là ít thì toàn thịnh phát sẽ cập nhật những cái vị trí nào mà nhà đầu tư cá mập à, phân lô thì toàn sẽ à, cung cấp ra cho thị trường và những nhà đầu tư nào mà à, muốn sở hữu thì cứ à, liên hệ cho toàn liên hệ cho toàn nhà cái nhà inbox riêng cho toàn qua zalo và tiếng số 3 là một trong những cái tiếng mà kết nối từ đường DT B41 vào tới cổng khu công nghiệp BKMX là một trong những cái tuyến mà huyết mạch và quan trọng đóng vai trò là một trong những cái tuyến kết nối kết nối nha cả nhà kết nối giao thương của đi lại giữa khu dân cư cũng như là kết nối hàng hóa đi các tỉnh với nhau và tới khu công nghiệp đây là một trong những cái tuyến mà được đánh giá khá là cao rất là tiềm năng rồi hiện tại thì toàn đi, đi vào tới đây là tới khu công nghiệp bên uh, trong rồi đó từ đây vào được, tới cổng khu công nghiệp là tầm khoảng 300 mét thôi nhưng mà hiện tại ở phía trước này à, có làm một cái ờ, cái rãnh mương đó mà nước chảy á nên xe của toàn không qua được thì cái nhà thấy nhìn được phía xa xa kia là cái căn nhà à, của dân ở đây mới được xây nha cả nhà còn cái căn nhà này này căn nhà này cái nhà thấy á căn nhà này thì tuyến số 3 sẽ đi ngang qua cách cắt luôn tức là hết cái căn nhà này cho nên cái nhà này sẽ được uh, uh, ờ, giải phóng mặt bằng đó, nhưng toàn dự đoán thì tầm khoảng uh, à, 3 năm thì sẽ được giải phóng chứ còn uh, năm nay thì chưa năm nay sẽ cho cái mắt tập trung làm tướng 4 và bây giờ chúng ta sẽ à, đi ra đi ra và chúng ta sẽ đi về nha cả nhà toàn thùng rác ở đây hiện tại ở thứ ba này toàn có rất là nhiều nguồn nguồn lớn có nguồn nhỏ có nha dụ như ở đây toàn ờ, thông tin là toàn đang có hai nguồn một nguồn á là 20 x 50 và nó nằm gần với công khu nghiệp cách công khu nghiệp chắc tầm khoảng 100 à, mét à và một nguồn lúc đầu video toàn có vay á thì nguồn đó là 20 x 60 và cái nguồn này là hai mặt tiền bên cạnh đó thì toàn sẽ có những cái nguồn à, đã phân lô rồi là ngang 5 sau 30 hoặc là ngang 5 sau 28 tùy theo vị trí và giá tại giá tại cái mạch tiền đường tứ số 3 này cũng khác nhau nha cả nhà tùy theo lô lớn lô nhỏ và tùy theo cái phân lô từ vị trí thì giá sẽ dao động là từ 220 triệu cho đến là 250 triệu trên một bánh ngang cả nhà muốn đầu tư thì cứ liên hệ và inbox cho Tần rồi theo cái hướng này của chúng ta thì hướng này chúng ta sẽ đi vào đường DT 741 và cái phía con đường nhựa phía trước này của chúng ta à, cả nhà thấy ạ à, thì ngay chỗ này người ta gọi là ấp đồng trách và đường nhựa này à, của chúng ta là cái đường à, h Tân Hòa Tân Lợi thì con đường này sẽ được quy hoạch 32m kết nối giữa các tuyến đường à, tuyến số 3 và tuyến số 4 lại với nhau và đây là một trong những vị trí điểm nút giao thông cũng quan trọng của tuyến số 3 ngày đầu tiên á ngày đầu tiên thì những nhà đầu tư họ tìm mua trên cái khu vực này khá là nhiều rất là đông và hiện tại thì cũng chỉ còn một lô hai lô mà toàn thịnh phát đang có nguồn thôi nó không còn nhiều nếu nhà đầu tư nào mà muốn ờ, sang hàng lại ở đây thì cứ ờ, liên hệ cho toàn ở đây thì à, Bicamex Bicamex Đồng Phú á, thì có quy mô là 6.300 hecta và hiện tại thì à, dự kiến là qua năm tầm khoảng tháng 4 hoặc là ờ, tháng 8 theo dự kiến của, của Bicamex thì tháng 4 nhưng mà theo toàn dự đoán thì tầm khoảng tháng 8 thì Bicamex sẽ khởi công và cái khi mà khởi công á, thì chắc chắn là sẽ có những cái đợt sóng à, những đợt sóng sẽ mạnh hơn nữa còn tuyến số 3 khi mà khởi à, khởi công bắt đầu khởi công lại lại hiện tại thì cũng đang khởi công nhưng mà làm rất là chậm à, khi mà khởi công mạnh thì sẽ có đợt sóng à, cũng là một cái đợt sóng nữa ở đây thì có rất là nhiều đợt sóng để mà chúng ta đầu tư nhà đầu tư nào muốn đầu tư tại BKMX thì cứ liên hệ cho toàn nha BKMX Đồng Phú này toàn trẻ trụ ở đây và là làm ở đây rất là nhiều và sẽ xin nguồn cho cả nhà ở cả nhà xem thấy hay á thì nhớ bấm follow và tim à, trên kênh tiktok cho toàn còn nếu mà trên youtube thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn ạ à. và toàn hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à. xin chào và tạm biệt ạ à.